mở đầu chương trình với ca khúc khách đến chơi nhà âm nhạc lê minh lời thơ việt dũng cho ban chủ nhiệm cùng nhóm múa đội văn nghệ câu lạc bộ dưỡng sinh xã hải quan trình bày xin mời quý vị cùng thưởng thức you.